Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021, tức ngày 12 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày canh tí, tháng giáp ngọ, năm tân sửu. Con giáp xung ngày canh tí hôm nay là nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần. Con giáp xung tháng giáp ngọ là mậu tí, nhâm tí, canh dần. 1. Tử vi tuổi tí, dưới tác động của thương quan, người tuổi Tý vướng phải nhiều chuyện không như ý muốn,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 bạn không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ mà thỉnh thoảng nên đứng lên thư giãn và vận động. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ. Nhờ có tam hội phù trợ, bạn có thể tìm ra phương án giải quyết vấn đề hợp lý, dù vấn đề ấy có khó khăn đi chăng nữa. Mọi người đều yên tâm khi giao công việc cho bạn. Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được người có cùng chí hướng với mình. Đó sẽ là người hợp tác ăn ý cùng bạn, tương lai hai người có thể gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Vì vậy, hãy giữ quan hệ với người đó nhé. Thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn, bởi có vẻ như bạn đã quá bận rộn cho sự nghiệp nên không có thời gian quan tâm đến người ấy. Bạn nên hiểu rằng tình cảm quý giá hơn tiền bạc nhiều. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, tí, Tị, dậu. Ba. Tử vi tuổi dần Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi dần làm việc tự do có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Nếu đã chăm chỉ làm việc trong thời gian vừa qua, bạn chắc chắn sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bản mệnh là người thông minh, nhạy bén và rất phóng khoáng với mọi người, tuy nhiên, tật xấu của bạn là hay ba hoa, khoác lác,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 trong ngày hôm nay do phạm vào cục diện tương hình, người tuổi mão rất dễ gây mất lòng người khác. Vì quá tự tin và kiêu ngạo nên bản mệnh không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Điều này khiến bạn dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác. Bên cạnh đó, nếu muốn góp ý với người khác, bản mệnh nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, tránh việc gây tổn thương cho người nghe. Bởi cho dù bạn có thiện ý đến thế nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ phải nhận phản ứng trái chiều nếu không để ý cách truyền đạt. Thủy sinh mộc, may mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình. Vì vậy, bạn không nên giữ những điều khó chịu trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần nhẹ nhõm, và đôi bên có thể cùng nhau tìm cách giải quyết. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. năm, Tử vi tuổi thìn Thứ hai này, nhờ có tam hợp nâng đỡ, người tuổi thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào, Tuy nhiên, điều bản mệnh cần làm là duy trì được hứng thú trong một khoảng thời gian dài chứ không nên chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời. Một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì thì bạn nên cố gắng kiên trì đến cùng, bởi sự kiên trì sẽ đưa bạn tới thành công. Còn nếu luôn bỏ giờ giữa chừng, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, thậm chí còn tạo ấn tượng xấu cho người khác. Thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không quá yên bình, Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn cần bình tĩnh dành thời gian nghe nửa kia giải thích, chứ không nên dễ dàng tin theo lời bàn ra tán vào của người ngoài. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, mão, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Thiên quan giáng họa, người tuổi tỵ có thể sẽ phải đụng độ kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Một khi đã bắt tay vào công việc, bạn phải hết sức cố gắng để khẳng định giá trị bản thân mình, nếu không dễ bị người ngoài cuộc chèn ép, gây ấm ức, bạn vốn là người năng động và nhanh nhẹn nhưng cũng dễ kích động. Đừng để sự nóng nảy chi phối đầu óc mình và vô tình gây ra những hành động không phải phép. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần phải hết sức bình tĩnh. Thủy Khắc Hỏa khuyên bản mệnh nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay sở thích cá nhân. Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Tí ngọ tương xung tác động đến người tuổi ngọ, khiến bạn trở nên rất nóng nảy. Bạn khó có thể giữ bình tĩnh và không biết cách tiết chế cảm xúc nên thường hay nói hoặc thực hiện hành động gây ác cảm với mọi người xung quanh. Trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh có thể nhận ra rằng có nhiều đối tượng khác giới quan tâm đến mình. Tuy vậy, dường như mọi người đều tiếp xúc bạn với mục đích riêng, vì vậy tốt nhất là chú ý giữ khoảng cách cần thiết, tránh gây tổn thương cho bản thân. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực phá là ngày phù hợp để khám chữa bệnh hoặc phá rỡ nhà cửa. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch thực hiện những công việc trên thì bạn có thể cân nhắc để thực hiện ngay, sẽ gặp nhiều thuận lợi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi, cục diện tương hại gây ra nhiều tác động xấu cho người tuổi mùi, đặc biệt là trong công việc, những suy nghĩ, hành động bốc đồng có thể khiến bạn vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân đang rình rập. Điều bạn cần chú ý là đề phòng có người giở trò sau lưng mình. Những quan điểm không thống nhất cũng khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Để giải quyết tình trạng này, cả hai người đều cần phải lùi một bước, nhưng nhịn nửa kia một chút chứ không nên khăng khăng với ý kiến cá nhân. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về phía Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần.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 bản mệnh cũng nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết chứ không nên bực bội, nóng nảy, tuyệt vọng. Dù công việc có gặp phải trắc trở đến đâu, bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy, đừng giấu mọi việc trong lòng. Hai người luôn nghĩ ra nhiều giải pháp hơn một người, và đây cũng là thời điểm để hai vợ chồng càng xích lại gần nhau. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất, Thổ khắc thủy, mối quan hệ xã giao của người tuổi tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Bản mệnh có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ để kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn cần giữ khoảng cách với họ. Bạn cũng cần quan tâm hơn đến gia đình của mình và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi chưa chắc những quan điểm của bạn đã là đúng đắn. Thiên ấn cho thấy bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều bạn bè và đồng nghiệp, bản mệnh có thể khẳng định được giá trị của bản thân, từ đó đặt những nền móng ngày một vững chắc hơn cho sự nghiệp. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi, Tam hội nâng đỡ, người tuổi hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Vì bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có ai đó gặp phải khó khăn nên bạn cũng nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên, chia sẻ của người khác bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Nếu bạn còn đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ giúp bạn đưa ra những hướng đi thích hợp, đồng thời có phương án giải quyết vấn đề hiện tại. Thủy vượng khuyên con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình, không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bận rộn. Tập thể dục, thể thao là cách rất tốt để bảo vệ sức khỏe. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, sửu, dần.